Chắc còn nhớ những ký ức phai nhòa Chặt người văn ngồi đó với khoe mắt đắn đo Nói buồn văn còn đầy khi ta viết tâm tình Pha mực lon tô lên bức tranh thiếu mình Ta nghe tim mình đớn đau I would know it giờ nhiều là đắng cay nhưng vẫn cố gắng say ai cho tôi biết đây trách phật khiến cho quá khứ nói thương giao mầm sóng mấy ký ức trang trường ta là xóa hết ký ức chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió cuốn mây trôi về đâu gần thâu len vào bóng tối đưa ta chìm sâu trong phim thách nhau lệ đôi trăng vội vàng yêu tên tôi một màn ai vội màn theo đi âu thơ tự hàn theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người ta đi thăm vài lời bút đắng in trên làn da người hiền vã ma thương cho thân gọc nhà bơ vơ khi chợt già gieo lời dư trong